của bài. Câu hỏi này yêu cầu chúng ta chứng minh công thức điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 nối tiếp sẽ là R tương đương bằng R1 cộng R2. Bây giờ thầy trò chúng ta dùng các công cụ mà chúng ta đã biết để chúng ta cùng chứng minh điều này. Vậy công cụ chúng ta đã biết là gồm những cái gì? thì đó là kiến thức của vật lý lớp 7 và ta vừa kiểm chứng lại ở phần vật lý lớp 9. Đó là Y nối tiếp thì bằng các Y thành phần. Và U của mạch nối tiếp thì bằng tổng các U. Và bây giờ chúng ta dùng kiến thức đấy cộng với kiến thức của định luật ôm. Ta làm sáng tỏ cái điều trên, chứng minh công thức trên. Và nếu công thức trên là đúng thì như vậy từ đó chúng ta coi như là chúng ta đã xây dựng được một công thức để tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. Nào, Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh nhé. Thứ nhất, công thức này chúng ta vừa có xong. Thứ hai, theo định luật ôm thì các con có gì? U1 thì bằng I1 nhân R1. U2 thì bằng I2 nhân R2. Ok. Tiếp tục chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta có về dòng điện chạy trong mạch nối tiếp. Đây, trong mạch nối tiếp thì cường độ dòng điện I bằng cường độ I1 bằng I2. Nên về nguyên tắc con có thể là thay hai cái U1, U2 này vào phần trên. Và kết hợp với cái việc là Y1 với Y2 bằng nhau nên con sẽ có điều này.